有犹豫，就犹豫。 ngộ hùng nắm bứt mấy tăng hạ từ Crimen của sport mới thì à, trẻ không không nãy xong cái đầu nó đâu vậy nãy mày hiểu rồi sao tao có lo muốn bài gì không bấm coi bé nhảy nhảy nhảy xíu sao mệt dữ vậy sang ngã yêu thương phong pháp cũng mấy tiền Sương có khi đụng chân cũng giống như con người Rồi tập thêm đau chắc lại không sao sáng Nhìn một người đàn trong nguy nan mà xem thường, Rồi ngày mai sao chưa trong cơn nguy nan ta là ai thì ta nhớ để rồi một ngày mình đôi khác thầy có mấy ai không qua mi nắng mới sợ sang, vì có mấy ai sinh ra trong nhung không lúa làng ta hãy thương đời ta có vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống gánh

alo alo chị đạo đây bị cáo nào tiêu rồi đây là này. mày mày không nói được không mày nói được không mày lâu lắm rồi. mày có hát không rồi mà rồi nhà nhân giờ rồi có rồi kẹo rồi nói rồi nghe rồi mà rồi à hello anh em nha lỗi em nè dạ là dạ, dạ, dạ có lỗi rồi có đại chứ vì nha ok em ờ, em có quà cho Việt Nam tới tóc bố nha dạ.